lại nhất quyết từ chối. Do bị mờ mắt bởi sự cám dỗ từ chiếc nhẫn, Mira đã lao vào vật lộn với Mira, rồi bóp chết người anh em thân thiết. Sau khi chết liễu người anh họ, thì Smiga đã mang theo nhẫn thần vào sâu trong dãy núi sương mù, rồi dần dần biến đổi thành Gollum, trở về với thực tại trong vua ở Tywin. Thì khi này Frodo và Sam vẫn tiếp tục con đường đến với Mordor. Dưới sự dẫn đường của Gollum, ngọn núi Doom đã nằm gọn trong tầm mắt họ. Trong khi Sam vẫn luôn nghi hoặc và cảnh giác với Gollum, ngược lại Frodo thì vẫn luôn tin tưởng vào nó. Cùng lúc đó Gandalf và mọi người sau khi chiến thắng lũ quỷ ốc tại thành Hell's Deep, thì khi này họ đã xuất hiện tại Isengard Nơi này giờ đây đã tan nát, thần rừng tiến đến và thông báo rằng giống loài của ông đã tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ ốc ở khu vực này. Chỉ còn Saruman đang bị cô lập bên trên tòa tháp của hắn. Ngay sau đó Saruman xuất hiện trên tòa tháp của lão. Tới giờ mà lão vẫn còn dở võ mồm với Theo Nhưng vị vua cũng không phải dạng vừa. À thì là mà các ngươi cùng thằng ác ôn nông thôn Sauron sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với người dân Rowan và thành Hell's Deep, đuối lý với Theoden và không ăn thua. Saruman quay sang sạm chó với Gandalf trắng, rằng Frodo đang đi vào con đường chết, và Aragorn không thể nào có được ngai vàng của Gandalf. Để khẳng định cho điều đó, lão phù thủy lươn lẹo mang ra quả cầu ma thuật Salantizer, và khẳng định là hắn biết mọi đường đi nước bước của kẻ thù. Sau đó lão già lươn lẹo còn thông báo rằng chúa tể bóng tối Sauron đang chuẩn bị lực lượng để nổ ra cuộc tấn công cuối cùng. Ý thức được tình hình nguy cấp, Gandalf trắng đã đề nghị thương lượng với Saruman. Cơ mà thằng lươn nhạo này rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt. Hắn bất ngờ tấn công Gandalf bằng một quả cầu nhựa. Nhưng giờ đây Gandalf đã là phù thủy áo trắng với sức mạnh bá chế bọn chết, nên ông phản đòn đáp trả để gãy cây gậy chống lưng của Saruman, trực tiếp trục xuất lão khỏi hội đồng phù thủy. Khi lão già lươn lẹo chưa kịp ý ó gì thì Grimmer đã xuất hiện, theo gen biểu rằng Rimmer có thể đầu hàng để trở lại làm người của Rowan thêm một lần nữa. Rimmer tỏ ra phục tùng trước vị vua theo gen, nhưng Saruman lại khẳng định rằng hắn sẽ không bao giờ có được tự do, rồi táng cho hắn một quả đao sàn, cay cả cái vì cái thằng con lợn này. Rimmer bất ngờ vùng lên xuyên một nhát chí mạng vào Saruman, để rồi ăn ngay một mũi tên đi vào lòng đất từ Legolas. Kết quả là lão già liên nhẹo rớt xuống và vèo rồi bèo ngay tại chỗ, làm mọi người ai lấy đều được một canh há hốc mỏ. Khi quả cầu Palantir giờ trượt khỏi tay áo Saruman, ít Itin đã nhanh nhỏ vớt lấy nó về làm đồ chơi, nhưng rồi vẫn phải đưa lại cho Gandalf trắng. Sau đó họ cùng nhau quay trở về Edoras để ăn mừng chiến thắng Hell's Deep. Khi này Aragorn nói chuyện với Gandalf về hành trình hủy diệt nhẫn chúa của Frodo. Vị phù thủy thừa nhận rằng ông không hề có tí manh mối nào về chàng Hobbit bé nhỏ. Nhưng trái tim của ông cảm nhận được rằng cậu ta vẫn còn sống sót. Đâu đó tại Mordor, Frodo và Sam đang say giấc mộng, còn Gollum thì lại lẩm bẩm một nói chuyện mình. Migor thì nói rằng nên giết bọn chúng luôn phải cần nói nhiều, còn Galam thì lại lên kế hoạch rằng dâng lên cho Silas và hắn chỉ việc vun vén những gì còn sót lại, cùng với khuôn mặt và điệu cười bán nước hại dân méo thể nào cả nổi.